Ngày xưa ngày xưa, xưa ơi là xưa, xưa dễ sợ xưa Có một thuyền trưởng vô cùng can đảm Đang ngao du bốn biển Tên của ông ấy là thuyền trưởng Quân Phong Chào các bạn Ta tên là thuyền trưởng Quân Phong Trời ơi, cái tên người ta hay và ý nghĩa như vậy Tại sao lại cười nhạo ta Hãy nghe đây Chào mọi người, ta là thuyền trường rồng chơi Ta có cái quần phòng Điều du lên trên dọc ngang khắp nơi Không lo âu, không e sợ gì Các bé thấy đó Thuyền trưởng quần phòng của chúng ta Không những oai nghiêm mà còn rất là vui tính và tốt bụng nữa Đúng đó, ta đi tìm tất cả những chiếc tàu bị đắm, ta cứu họ và sau đó ta đi tìm kho báo. và nếu tìm được, ta sẽ chia cho tất cả mọi người. Ông ấy còn làm tất cả những việc khác như là đánh răng sau khi ăn và trước khi đi ngủ đó là một chuyện các bé rất là nên làm nhìn răng ta nè trắng không đúng rồi đúng rồi đúng rồi đây cũng là ý mình muốn nói đó sao xạo không tuy nhiên thuyền trưởng của chúng ta có một rắc rối nhỏ đố các bé biết đó là rắc rối gì đó chính là chiếc quần phòng của thuyền trưởng bởi vì nó quá rộng và quá phung phình dạ đâu tin ta đi cái quần phòng này là bây giờ là thời trang đó biết chưa chiếc quần nó quá rộng và quá phùng phình đến mức đã kẹt vào cửa tàu mỗi lần như vậy thuyền trưởng lại cần đến sự giúp đỡ của thuyền viên bò viên đâu bò viên bò viên cái gì mà bò viên ta là thuyền viên chứ bộ ta là thuyền trưởng tao kêu cái gì là kêu giúp ta mau ta bị kẹt quần bị kẹt quần bị kẹt quần rồi cứu ta lại lên ờ ha rồi một, một hai ba, ba kép nói y những người vậy mà toàn chọc quê người ta không à thuyền trưởng của chúng ta lúc nào cũng bị chọc quê như vậy đó các bé và một ngày nọ thuyền trưởng quyết định tham gia một cuộc tìm kiếm đi tìm kho báu ở đảo xa xa đó là một hòn đảo xa ơi là xa hey. chào mọi người ta là thuyền trưởng rồng chơi lên trên trời này không chỉ có thuyền trưởng quần phòng của chúng ta Mà còn có thuyền trưởng nốt nhạc cao Chào các bé, tôi tự giới thiệu, tôi tên là thuyền trưởng nốt nhạc cao Trời ơi, nổ da gà quá bà Thím ơi Bực mình quá, đi Và họ nhanh chóng bước vào cuộc đua băng qua khắp đại dương có những lúc thuyền của nốt nhạc cao đã dẫn đầu Ha ha ha, tôi đã dẫn đầu Tôi là người chiến thắng Hát lên nào La la la Trời ơi, nổi da gà, không chịu được Đã có một chuyện bất ngờ xảy ra Gió bỗng nổi lên Làm chiếc quần của thuyền trưởng quần phòng Phòng lên, to, thật là to Gió lớn quá vậy Quần ta phồng lên rồi kìa Bây giờ sao bây giờ Sợ gió lớn quá cái quần nó bay luôn sao bây giờ Dở ẹt à Có gì đâu Bây giờ chỉ cần cầm chắc cái sợi dây thần này vô như lên như lên như lên Như vậy Trời ơi quần phồng nó lên Làm gió thổi vô Tàu ờ, mình chạy nhanh chứ sao Như ờ, lên ờ, như lên Một hai ba Ba vì điều đó, chiếc quần như trở thành một cột buồm để chiếc thuyền đi nhanh hơn. Ê, ê, ê, nhanh hơn kìa, nhanh hơn kìa. Thưa kìa. Một, hai, ba, qua mặt nó. Qua mặt, qua mặt, qua mặt, qua mặt, qua mặt, qua mặt, qua mặt. Nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên. Chiếc quần đã khiến thuyền đi nhanh hơn, vượt qua cả thuyền của thuyền trưởng nốt nhạc cao. À, vượt qua rồi, vượt qua rồi, vượt qua rồi. <laughs> Đưa thuyền trưởng quần phòng đến với đảo xa xa, nơi có kho báu. Kho báu, kho báu. Tới nơi rồi. Tới nơi rồi. Kho báu. Hey, hả? ô kho báo đâu sao ta không thấy kho báo thôi báo đâu ừ. đang cầm cái gì đó cái hộp kho báo đó à, <laughs> à, kho báo à, kho báo kho báo cái gì trong đây đây hey hey ha một cái quần ôi nó là một cái quần dài rất hợp với dáng ta à, <laughs> à, xíu. Ừ. wow thật là tuyệt vời <laughs> Ê! mệt không khiếm à, mệt u cái quần vừa khí chỉ từ ngày hôm nay ta sẽ không còn là thuyền trưởng quần phòng nữa mà ta sẽ là thuyền trưởng quần giai chào mọi người ta là thuyền trưởng rồng chơi lên trên trên mặt biển phiêu du lang thang dọc ngang khắp nơi không lo âu không lo sợ với chiếc quần mới, thuyền trưởng của chúng ta đã có một tên mới đó là thuyền trưởng quần dài. Quân phòng mất tiêu, quần dài, quần dài vừa khí Vậy cho nó khỏi nói. Xuống thôi. Hey. Chào mọi người, ta là thuyền trưởng rong chơi lên trên trên mặt biển. Thanh lang phiêu du nhọc ngang khắp nơi, không âu lo không e sợ gì. nhãn hàng sơn nội thất cao cấp Dulux Easy Clean lau chùi hiệu quả đã đồng hành cùng chương trình. Xin hẹn gặp lại các bé vào thứ ba tuần sau vào lúc 19 giờ trên kênh HTV7. Nào các bé ơi, bây giờ chúng ta hãy cùng nhau hát một bài hát thật sôi động để